Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Bóng Đá cũng như là kênh Tiếng so Kèo nha anh em Thì trước khi đến với cái video nhận định ngày hôm nay Anh em hãy nhớ để lại cho Tiếng hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh Tiếng so Kèo Đó cũng như là kênh Tiếng Bóng Đá để cho Tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều cái video nhận định sắp tới cho anh em tham khảo các mã kèo nhé À, thì trong cái video ngày hôm nay Tiến sẽ nhận định và phân tích cho anh em một cái trận đấu thuộc vòng thứ 29 La Liga trận đấu giữa cái thằng Cadiz với Real Madrid thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 ờ, giờ khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai nhé anh em thì trước khi mà nói về trận đấu này cũng như phân tích và đưa ra tỷ lệ kèo hợp lý nhất thì anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra à, ở cái trận đấu này trước nha anh em. Đây. Hiện tại anh em xem này, à, Real Madrid đội khách được nhà cái ship với cái mức chấp là à, một hòa 0.75, 1.25 và 1.5 trước đội chủ nhà Cadiz. À, và cái mức chấp ở hiệp 1 cũng có lần lượt là 0.25 và 0.5 uh, à, của Real trước uh, Cadiz nha anh em còn về cái mã tài xỉu ở trận đấu này đó chính là 2.75 2.5 ba hòa và 2.25 đó chính là mã kèo à, tài xỉu cả chặn còn tài xỉu ở ngay trong hiệp 1 đó chính là một hòa cùng với 1.25 thì hiện tại đây là cái trang cái trang mà mà tiến đang nhận định cũng như là trang tiến đang hướng anh em chơi trên cái trang này đó để cho anh em có thể lội à, thoải mái mà lựa chọn những cái mã kèo mà anh em thích để không bị mất like mất phí như là việc anh em phải chơi qua thầu qua cò đó thì anh em xem đi có rất là nhiều kèo chỉnh trang đúng không đó mình thích mã nào mình bấm thẳng vào cái mã đó thôi ví dụ như gan magic chấp một hòa anh em thích mã này bấm thẳng vào rồi bấm số tiền muốn đặt cược đó rồi xong bấm đặt cược vậy là xong rất đơn giản luôn anh em nạp rút cũng cực kỳ nhanh nữa đấy ngoài ra còn có mã kèo kèo thẻ kèo gốc này đó kèo thẻ kèo gốc kèo chấp gốc rồi kèo tài xỉu gốc này còn có kèo à, rất rất là nhiều mã kèo hay khác như là mã kèo cơ hội kép này rồi kèo cược thắng áp đảo này đó rồi một đội ghi bàn hay là cả hai đội cùng ghi bàn hay là không có bàn thắng trong trận đấu nói chung rất nhiều kèo cho anh em chơi thì tiến cũng nói thẳng luôn những anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò đó đang bực bội vì mấy thằng thòn cò nó ăn trên đầu anh em á anh em thắng thì bị mất like còn anh em chơi thua thì tụi nó lại ăn được cái hoa hồng từ số vốn thua của anh em chơi như vậy khác gì chơi ngu đúng không nếu như mà có nói chuyện mạo phạm thì tiến xin lỗi anh em nhưng mà thật sự là rất chơi gì ờ chơi gì người ta gọi là chơi ngu đấy ok thì uh, nói thẳng luôn là những anh em nào mà muốn có một cái trang chơi như tiến đó tin tưởng tiến thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ giúp đỡ anh em tạo một cái tài khoản trên trang để chơi và hướng dẫn cho anh em cách đặt cược cách vào kèo cách ra kèo rồi cách bán mã kèo như thế nào tiến sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho anh em tất cả luôn nhưng với điều kiện anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking đó cái đó là cái chuyển khoản online anh em có thể chuyển vốn lãi trực tiếp trên cái điện thoại của anh em ấy hoặc là anh em cũng có thể sử dụng cái ví momo để đăng ký để nó vào vốn cái tài khoản uh, chơi như là tiếng đó nạp rút cực nhanh luôn chơi rất là uy tín nếu như mà anh em tin thì anh em cứ liên hệ tiến sẽ hướng dẫn còn những ai mà sợ ấy nhắn tin thường hay nhắn tin hỏi tiếng ừ cái trang này có lừa đảo mà em nạp vô rồi lỡ rút ra không được rồi sao thì tốt nhất thì nên nét nha đừng có nhắn cho tiếng làm gì hết mất thời gian hai bên thôi Tiến chỉ hỗ trợ những anh em nào mà thật sự cần một cái trang chơi đó tin tưởng thì Tiến hỗ trợ còn không thì đừng có liên hệ Tiến không có rảnh mà ngồi giải thích cho anh em đâu nó không có rảnh mà ngồi giải thích cho từng người đã hỗ trợ đã mệt rồi mà mà còn phải giải thích cho anh em có uy tín hay không nữa nếu mà sợ thì đừng có chơi đúng không đó còn còn nếu như mà tin tưởng ok thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ giúp đỡ anh em cũng như là tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm luôn đó để cùng nhận những cái mã kèo chuẩn nhất để cùng đồng hành với cái nhóm của tiến chơi ở những trận đấu sắp tới để gỡ gạt để để vào bờ đó thì anh em có thể liên hệ với tiến qua cái số zalo 0963 731 346 tiến để phía dưới cái video nè anh em thấy không đó ngoài ra anh em còn có thể liên hệ cho tiến qua ờ, bốn uh, cái nền tảng khác đó bốn cái nền tảng khác ở dưới phần bình luận của mỗi video đó như là trận đấu giữa Cadiz với Real Madrid anh em đang coi anh em chỉ cần bấm vào cái phần mô tả mô tả nha mô tả trong cái video này anh em sẽ thấy được là Facebook cá nhân này Telegram fanpage cùng với TikTok thì đây là những cái đường link cá nhân của tiến đó anh em chỉ cần ấn vào trực tiếp là sẽ hiện ra những cái thông tin chính thức của tiến và tiến cũng thông báo luôn là hiện tại tiến bị giả mạo trên cái telegram kèo bóng cao tiến khá là nhiều cho nên anh em nếu mà có xài telegram đừng có tìm cái tên kèo bóng cao tiến nữa mà hãy trực tiếp muốn liên hệ qua telegram thì hãy trực tiếp ấn vào cái đường link ở dưới phần mô tả trong video nhé vì hiện tại tiến bị giả mạo à, năm sáu người đang giả mạo tiến đó để lừa lọc để lừa đảo anh em để chiếm đoạt để để lừa tiền anh em đó nhiều anh em không biết thì nghĩ tiếng này tiếng nọ đó tiếng đã giải thích rất là nhiều trên video rồi nếu như anh em bị lừa tiếng không chịu trách nhiệm nhé ok thì anh em cần thì cứ liên hệ đi số điện thoại zalo à, cùng với cái thông tin tiếng đã nói đấy thì quay trở lại với cái mã kèo ở trận đấu này tiếng vừa đọc cho anh em xem về các tỷ lệ kèo thì trước khi mà đưa ra cái kèo mà mà mà tiếng chọn cho anh em tham khảo ấy, thì em cùng tiếng đảo qua về cái thông tin lực lượng của hành động này cũng như cái đội hình ra sân và cái phong độ nha đây anh em thì nhìn vào màn hình anh em có thể thấy đây là cái sơ đồ ga xăng của đội chủ nhà Cadiz với sơ đồ là 442 cái bộ đôi tiền đạo của cái cái đội bóng này đó chính là ờ, uh, Rudiola cùng với uh, ờ, Chitramos nó cùng về đội khách Gian Magic sẽ ra sân với sơ đồ là 433 cái bộ ba của Gian trên hàng công đó chính là Junior cùng với Benjamin và Rodrigo đó thì đây là cái bộ ba đang thi đấu cực kỳ thăng hoa của Real Madrid ở mùa giải này anh em nên nhớ nha bộ ba thi đấu cực kỳ tốt của Real luôn đó thêm vào đó là cái sự xuất sắc của hai cái tiền vệ chú Amani cùng với à, asensino hai cái tiền vệ đang chơi cực kỳ xuất sắc tại Real Madrid đó đã giúp cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã gặt hái rất là nhiều thành công ở thời gian qua cũng như là cái sự cống hiến của cái thằng Benzema này đó Benzema càng ngày thi đấu càng hay anh em cái cái à, những cái pha mà nó ghi bàn á, những cái tình huống mà nó tạo ra nguy hiểm nó nó làm thành bàn thắng á, rất là hay luôn đó gần như là là nếu như mùa giải này mà ghi anh có được cái thành quả tốt tại cúp C1 không chừng là Benzema tiếp tục giành cái quả bóng vàng tiếp đến em đấy thì đây cũng chỉ là cái sơ đồ ra sân các chuyên gia đưa ra cho anh em tham khảo thôi nên tiến sẽ không nói nhiều về phần này nhá. anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái thông tin về cái tình hình lực lượng chấn thương của hai đội nhá. đây hiện tại nói trước về cái đội khách ghi anh chỉ thiếu vắng mỗi cái trường hợp của thằng Verland Mendy mà thôi đó ngoài ra không có sự vắng mặt đáng tiếc nào còn nhìn về đội chủ nhà đây anh em thiếu vắng đến 6 cầu thủ do chưa bình phục chấn thương đó đã phải dính chấn thương ở các trận đấu vừa qua đó về cái tình hình lực lượng thì có thể thấy là uh, cái thằng Cadiz này đang bị thiếu vắng một cái cái đội hình lực lượng uh, chấn thương rất rất là nặng luôn đấy đang bị thiếu hụt lực lượng rất là nặng luôn nha anh em đó đây là một cái sự và uh, chắc chắn là rất là khó khăn cho Cadiz khi mà phải tiếp đón Real Madrid trong cái thời điểm này nữa đó thì tiếp theo anh em phải xem qua về các bạn xếp hạng của hai đội bóng này à, đội chủ nhà Cadiz à, nó đang có được là 31 điểm sau 28 vòng đấu nha anh em 7 thắng 10 hòa và 11 thất bại ghi được 23 bàn thắng để thủng lưới 40 bàn hiện tại thì nó đang hơn cái nhóm cầm đèn đỏ gần nhất là vị trí thứ 18 đó chính là Valencia với 4 điểm cách biệt đó chỉ với 4 điểm thôi thì mọi cái điều nguy hiểm ở phía trước vẫn còn với Cadiz nếu như đội bóng này thi đấu không được tốt ở thời gian tiếp theo đúng không anh em vì hiện tại nó chỉ hơn 4 điểm thôi với một trận thắng một trận hòa thôi sẽ lập tức bị đẩy xuống ngay cái nhóm nguy hiểm đặc biệt là trong cái thời điểm mà mà các cầu thủ của Cadiz gần như là uh, gần nguyên một đội hình là bị chấn thương đó chắc chắn là khó khăn sẽ chồng, chồng chất thêm cái khó khó khăn dành cho cái thằng Cadiz này đấy còn về đội uh, khách Real Madrid thì uh, chắc chắn là sẽ không còn cái cơ hội để cạnh tranh cái ngôi vô địch với Barcelona khi mà đang bị đội bóng này bỏ xa đến 13 điểm kinh trên bảng xếp hạng đấy nhưng cái mục tiêu của Real cũng như về cái cái uh, uh, cái cái trình độ của đội bóng của mình cũng như về cái uh, lịch sử của đội bóng anh em thì chắc chắn Real nó sẽ muốn đứng ở vị trí thứ hai thay vì ở vị trí thứ ba hay thứ tư của La Liga đúng không anh em về đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cũng như Barca hai đội bóng này đã cạnh tranh với nhau ngôi vô địch rất là lâu rồi đó thêm vào đó chỉ có được cái sự chen chân của cái thằng Atletico thôi đây là ba cái đội bóng mà có thể nói là mạnh nhất tại ờ, La Liga thời điểm hiện tại đấy nhưng mà nhìn về bảng xếp hạng thì Real với Atletico vẫn đang cạnh tranh gay gắt với cái vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của mình đúng không anh em đấy thì nói về nói cái thằng Ghi này vẫn đang có phong độ cực kỳ tốt nó và có một cái vị trí khá là đẹp trên bảng xếp hạng dù cho không có được cái ngôi vô địch mùa giải năm nay đó khó có thể cạnh tranh nhưng ở cái vị trí top 2 mùa giải này cũng là một cái sự thành công đối với Gan rồi anh em đấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ hai đội bóng này nhé trước tiên anh em có thể thấy là đội chủ nhà Cadiz nó nó có được tổng cộng là 4 thắng 3 hòa và 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất tại La Liga một cái phong độ cũng khá là ổn đối với một đội bóng tầm trung như là Cadiz còn về đội khách uh, Real Madrid thì nó lại phải nhận 3 thất bại, hai trận hòa và 5 chiến thắng ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Một cái phong độ cũng không được tốt cho lắm dành cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhé anh em. Với một cái đội hình mà toàn sao ấy mà mà chỉ thắng được 5 trận, đó rồi thua 3 hòa 2 ở 10 trận gần thi đấu gần nhất. Nói chung là cái phong độ cũng không được tốt mà cũng không tệ lắm nha anh em. Đó, nhưng chắc chắn với anh em là người hâm mộ sẽ đặt kỳ vọng hơn nhiều so với những gì mà đội bóng ờ, Hoàng gia Tây Ban Nha à, thi đấu ở thời điểm hiện tại đúng không đấy nhưng thêm một tin vui dành cho Real đó cũng như là người hâm mộ đó chính là Real cũng vừa đã vừa hạ gục cái thằng ờ, Chelsea tại cái trận tứ kết cúp C1 ở lượt đi với tỷ số 2-0. Đây chắc chắn là một cái lợi thế cũng như một cái sự mà mà à, tạo thêm cho Real Madrid thêm cái nguồn động lực đó, đó để có một cái chiến thắng nhẹ nhàng trước Cadiz đó để tiếp tục dưỡng sức dưỡng sức để đá cái trận đấu C1 với Chelsea. Anh em thấy đây, chỉ sau cái trận đấu này tầm 3 ngày thôi thì Real lại tiếp tục phải đá với Chelsea trên lượt về một trận đấu cực kỳ quan trọng đối với Real Madrid đấy cho nên chắc chắn hai trận đấu này Real sẽ dưỡng sức đội hình sẽ không tung cái đội hình mạnh nhất đâu anh em tiến chắc chắn 100% luôn nếu như mà có tung Benzema hay là những cầu thủ mạnh ra cũng thi đấu tầm 5 60 phút thôi hoặc là tung vào vào vào trong cái hiệp hai thôi chắc chắn sẽ dưỡng sức để đấu với Chelsea đó thì anh em mới cùng xem thêm về cái uh, lịch sử đối đầu của hai này thì Real đã nắm hoàn toàn lợi thế với hai thắng hai hòa ở bốn vòng ở bốn cuộc đấu đụng độ nhau gần nhất uh, của hai đội đấy thì anh em hãy xem thêm một ít thông số khác này đây thì hai đội này thông số thì chỉ có được là ở uh, trận thi đấu gần nhất là Real không thua trước cái thằng ờ, Cadiz thôi anh em. Nhưng với những gì Tiến vừa phân, phân tích ấy, cái cái điểm quan trọng nhất trong cái trận đấu này mà Tiến muốn nói với anh em là anh em nên nhớ dù cho Real đã thắng 2-0 trước Chelsea ở trận lượt đi nhưng với trận lượt về trên sân nhà của Chelsea thì vẫn chưa chắc chắn được cái việc gì đâu nha anh em đấy với hai bàn nó cũng không có phải là một cái khoảng cách quá lớn đó nếu như Chelsea làm tốt hơn Chelsea thi đấu tốt đó và trên Real Madrid lại không đủ thể lực hoặc là có cầu thủ quan trọng nào đó bị chấn thương thì chắc chắn sẽ là một sự khó khăn dành cho Real đó cho nên Gan chắc chắn với cái việc mà không còn cái mục tiêu giải đấu năm nay chỉ là một cái mục tiêu cấp 4 thì dễ dàng mà mà gan có thể đạt được rồi thì chắc chắn nó sẽ tung ra một cái đội, đội hình không phải đội hình chính thức đá với cadiz đó chắc chắn nó sẽ dưỡng sức những cái cầu thủ ờ, đá chính để chuẩn bị cho trận đấu với Chelsea đúng không anh em thì với những gì tiến đã phân tích cũng như mã kèo mà nhà cái đó đưa ra thời điểm hiện tại thì tiến lại kết cái thằng cadiz nhiều hơn đấy ok thì tiến sẽ chốt cho anh em cái mã kèo đó chính là thằng cadiz này được chấp một hòa cả trận đó đó tiến chỉ chốt cho anh em duy nhất một quả kèo này thôi đặc biệt trong cái trận đấu này tiến chỉ cho anh em duy nhất một quả kèo là Cadiz à, được chấp uh, một hòa nếu như anh em kết cái mã này anh em có thể vào anh em có thể đầu, đầu tư theo tiếng còn nếu không anh em có thể vào ngược lại vì sao tiếng lại chọn cái mã kèo Cadiz được chấp một hòa đây tiếng sẽ giải thích cho anh nha à, trước tiên là cái thằng Cadiz này nó đang đứng ở vị trí thứ 14 với 31 à, điểm nó chỉ kém cái nhóm các bạn xếp hạng gớt hạng nguy hiểm là 4 điểm cách biệt thôi và chắc chắn nó sẽ đặt cái mục tiêu và kiếm điểm có được điểm trước Iran đó đó, chỉ cần một điểm chữ gan thôi là một sự thành công cực kỳ lớn đối với Cadiz trong cái vòng đấu này đúng anh em đấy còn ờ, về Real thì chắc chắn là sẽ tập trung nhiều hơn vào cái trận lượt về ở cúp C1 châu Âu khi mà tại La Liga Real cũng không có uh, còn trong cái cái cuộc đua ngôi vô địch tại La Liga nữa mà vị trí của Real chỉ là một cái vị trí trong cái top 4 thôi đấy xét về mọi cái thông tin đó về về về mọi cái ờ, thứ mà mà hai đội bóng này đang hướng tới thì chắc chắn Real sẽ hướng tới cúp C1 nhiều hơn còn cái thằng Cadiz chắc chắn sẽ hướng đến một cái việc mà giành tỷ số có điểm trước ờ, cái thằng Real Madrid đó để cạnh tranh cái vé chủ hạng mùa giải năm nay cho nên về mọi yếu tố Tiến vẫn gắn kết cái thằng Cadiz đội chủ nhà trong trận đấu này đó Tiến sẽ chọn Cadiz được chấp một hòa cả trận anh em thấy trùng máu hợp với anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại hoặc xem là tham khảo thôi nha còn những anh anh em nào ấy mà muốn có một trang chơi như Tiến Tiến nói lại một lần nữa muốn có một trang chơi như Tiến không cần phải chơi qua thầu qua cò và đúng muốn được vào cái nhóm của Tiến để cùng chơi các mã kèo mà nó chuẩn nhất trước giờ bóng lăn thì anh em cứ liên hệ cho Tiến qua số Zalo 0963 731 346 phía dưới màn hình dưới đây đấy hoặc là bốn cái nền tảng trong cái phần mô tả bốn cái đường link ấy Facebook Tele Fanpage cùng với TikTok anh em cứ bấm vào cái phần mô tả trong cái video này đó bấm trực tiếp vào đường link sẽ liên hệ được với Tiến uh, liên hệ được với Tiến qua những cái đường link đó đấy thì anh em thật sự cần một cái trang chơi thì hãy liên hệ nhé còn không nếu mà sợ bị lừa này nọ thì đừng có liên hệ mất thời gian hai bên thôi đó và cái điều kiện mà để có một cái trang chơi như thế này bắt buộc bắt buộc luôn là anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online gọi tắt là internet banking ấy hoặc là anh em phải có một cái ví momo mới có thể đăng ký trực tuyến một cái trang chơi như thế này đó để nạp vốn rút lãi trực tiếp vào số tài khoản anh em ok anh em cần thì cứ liên hệ nhé tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây à, nếu như mà anh em yêu quý tiến thì hãy để lại một cái lượt đăng ký theo dõi kênh đó đăng ký theo dõi kênh tiến số kèo cũng như là kênh tiến bóng đá này luôn nha anh em và tiến sẽ chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe cùng với gia đình anh em và anh em đừng có quên là để lại một like ở cái video này nữa nhé